bè gái xin chào à, tất cả các bạn nha à, ngày hôm nay à, mình à, mình với lại bằng đi câu cá ở, ở hồ ở le các bạn là hiện tại là ngày hôm nay là cá chúng ta đi du lịch hết rồi các bạn không biết ngày hôm nay có được cá hay không mà hiện trạng thì có được hai con thôi ngày hôm nay mình giới thiệu thành viên mới của của kênh của mình các bạn hello hello xin chào các bạn mình là thành viên mới của kênh đam mê Câu Cá à, Có gì các bạn vô ủng hộ kênh à, Đam mê Câu Cá của mình nha Đấy, và kênh mình là thêm thành viên mới để góp thêm niềm vui là có khi mình sẽ à, tự mình sẽ đăng clip thành công để xem nhờ thành viên của mình sẽ à, đăng clip lên có gì bạn xem mà thấy có cái gì thắc mắc thì bạn cứ comment dưới nha mình sẽ tư vấn và trả lời hết cho các bạn là được mình mới có được có hơn người ký thôi xong ai dần đi rồi bây giờ xin mời các bạn xem uh, clip của mình nha các rồi, cần các bạn cái khủng rồi ghi chưa ghi chưa ghê chưa các bạn các bạn dở gần kìa đã à, chưa cho lên bờ nào đã đó của nó mới đã đó chú con nói mày đó cần là thằng khủng mà không có thằng nhỏ đâu mời tự nhiên <laughs> có cát má kéo đã thiệt chứ Con đầu tiên các bạn ơi Mời rất chi là hiệu quả Cá thì nhỏ nhưng mà kéo cái phần nghe sướng tay được <laughs> dép ra dạ. có hàng nữa các bạn cái cần nhỏ cuối cùng kìa nó mới dở mấy cát các bạn đó đó đó đó đó Đồ, cá bự ra à. Cá bự mà dở nhẹ hả dưới quy nó quẳng vô cái, ờ, cái gì đó nó chạy quá nó chạy nó sàn cái gì á sàn vô dính trong cái bọc cái gì đó. rồi ra rồi ra chưa ra rồi. rồi nhẹ rồi nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ dính dính dính các bạn ơi mọi bể trên ta khô quá dính nè Thấy kìa Má bên cỡ đó Chắc đủ mặt châu Phi quá phi à phi à ừ. tròn biết ngay khăn phi cầm dơ lên anh Vinh cầm kìa gì vậy quay <laughs> quay Goofy, Goofy. Thôi được rồi mày, tao đi mỏ. To không? Trên ngón tay. <laughs> Biết cần nào? Cái bé hả? Hello. Được, ừ, đi mà. Tí đi á. Hả? Cho nhỏ hả? 4 5 giờ, 5 giờ. Sắp lên đi, em sắp lên đi chứ. Con đây là hay núi le nè. Dưới hai cần luôn hả? Ờ, tao nói đi là đi mà mày có yên tâm đi. Cho nhỏ. Từ nhá thẳng đi, thẳng luôn đi. Nhanh nhanh nhanh, chụp chụp nhanh. Chưa chưa nhá, chưa chưa từ từ từ từ. Từ từ, từ từ. Rồi xong, phóng sinh rồi. Còn còn còn còn còn còn còn. Cái sắt đó nguy hiểm vậy. Cứ từ từ chứ không phải lo với được con cá mừng nhảy xuống chụp mới chứ ờ cá mới lớn này là xíu nữa giờ từ từ từ nhá từ dính dính gì rồi vô trong bỏ nước đi cho nó sống mới mới vô mà được con có khủng có khủng huy khủng xuống nè dạ, dạ, dạ, quá khủng luôn được <laughs> đừng anh ngồi nói anh anh, anh có nhiều chuyện quá con cá chút xíu nữa không coi là nó lôi mất cần rồi gỡ đi gỡ đi cu gỡ đi cu nói chuyện nhiều lao với được con cá bị thuốc phi khủng cá phi cá đô phi các bạn ơi cái đô phi miệng mới của chúng ta gỡ cái được phi ôm cái được phi dơ lên cho anh em cùng chiêm ngưỡng nào con cá nó quá mạnh người thì quá yếu rồi không nổi rồi thôi từ lời em nói rung chứ